không thành xưa ở một nơi đồng quê bát ngát nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là tâm tâm từ thua ấu thơ tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ sẽ có ngày tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm sinh ra trong gia đình vô tư không thương mình thương tới cho thân phận đời có tâm vui che xa đã giống che lá cả không có tâm ai trời ơi con cá tâm lấy hơi cả tôi về nơi ấm mềm sinh ra trong gia đình cô ta không thương mình đứng tay cho thân phận đời cô tắm vui che xa đà giống che la cả không quan tâm ai trời ơi con cá tấm lấy cả tôm